hàng của chị cô Xin chào mọi người Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người ba bộ uh, mỹ phẩm bộ mỹ phẩm đặc trị của uh, Viện Gia Liễu Hoàng gia Thái Lan uh, Đây là bộ uh, tinh chất ngọc trai để dưỡng trắng da đúng không bà? Đấy, còn đây là bộ để đặc trị mụn và đây là bộ đặc trị nám đặc trị nám tàn nhang mà con phải ghi là lưu ý là các bạn đây là hàng thật à. đây là tận cảnh hàng thật đây hàng xịn đây ừ. đây là bộ này dùng để uh, dưỡng trắng da chiếc xuất ngọc trai là nó có những cái gì đây bà ấy một một sát này trong này nó sẽ có một sát rửa mặt ừ. một lọ dưỡng ban ngày một lọ dưỡng ban ban đêm và một cái serum ừ, Đấy. còn đây là set để chị mụn đặc chị mụn bộ này cũng có một uh, à, sáp để rửa mặt à, một lọ dùng ban ngày hai lọ ban đêm và một serum nha đam và đây là bộ đặc trị nám tàn nhang chiếc sắt quả ô liu bộ này cũng sẽ có một sáp để dạ, rửa vâng mặt này à, một lọ ban ngày này hai lọ ban đêm tương tự và một lọ serum tương tự như lọ ừ, chuyện mụn nhưng chỉ cái lọ serum của nó khác đi thôi thì bản thân mình bị mụn mình đang sử dụng loại này và thấy rất là hiệu quả đấy cái hàng này nếu mà hàng chuẩn thì các bạn bôi vào thì sẽ thấy da đẹp hơn và hiệu quả chứ không bị bong chóc không bị mẩn ngứa con uống